Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo Hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất Thì uh, hôm nay mình cũng uh, sẽ lên cho anh em video nhận định uh, soi kèo trận đấu giữa Inter Milan và Porto tại uh, Cúp C1 Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 3 giờ phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai À, và cùng giờ tại giải đấu này cũng sẽ diễn ra cuộc đối đầu rất hấp dẫn giữa Leipzig và Man City riêng cái trận đấu này ấy, thì mình sẽ lên ở video tiếp theo cho anh em à, ok quay lại với trận đấu giữa Inter Milan và Watto thì à, anh em có thể thấy này hiện tại phong độ của hai đội bóng này cực kỳ tốt mình sẽ nói trước về à, đội chủ nhà à, Inter Milan đã trải qua 10 trận thi đấu gần nhất và đội bóng này có được 7 chiến thắng hai trận hòa và chỉ à, mới phải nhận một thất bại mà thôi và đặc biệt ấy là hàng thủ của Inter đang thi đấu khá là chắc chắn nha anh em thì cái đội bóng này có đến 5 ờ, trận giữ sạch lưới ở 7 trận ờ, gần đây nhất đấy và Inter cũng đã có một sự chuẩn bị ờ, khá là tốt khi mà bước vào cuộc đối đầu đêm nay với Porto bằng một chiến thắng trước Udinese với tỷ số là 3-0 3-1 nha và nói về cái chiến thắng đó cũng đã giúp cho Inter giữ vững được ở cái vị trí số 2 với 47 điểm tại Serie A à, và đối thủ đêm nay của Inter Milan lại là Porto À, đội bóng đến từ giải đấu ờ, vô địch quốc gia Bồ Đào Nha thì tại cái giải quốc nội ờ, thì anh em có thể thấy Porto đang có phong độ còn tốt hơn so với Inter Milan nữa thấy Porto thì cũng đang cạnh tranh ờ, ngôi vô địch tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha khi mà cái đội bóng này đã có đến 51 điểm sau 21 vòng đấu và chỉ kém đội đầu bảng với 5 điểm cách biệt mà thôi và cái phong độ của thằng Porto này phải nói là cực kỳ tốt luôn uh, đã có 10 trận thắng liên tiếp trên mỗi đấu trường và, ờ, và cả công lẫn thủ của đội bóng này chơi rất hay và đồng đều với nhau anh em có thể thấy này bó to thắng liên tiếp 10 trận gần đây trong đó thì có đến 8 trận giữ sạch lưới luôn đấy một thông số sẽ khiến cho cái đội chủ nhà Inter Milan sẽ uh, có phần lo lắng và thi đấu kỹ càng hơn trong cái cuộc đối đầu này nhưng mà khi xét về những cái lần đụng độ nhau ấy thì ờ, Inter Milan có phần lợi thế hơn khi có được hai chiến thắng một trận hòa và chỉ phải nhận một thất bại trước Porto ở trong 4 lần gặp nhau à, và cả bốn cuộc ờ, đụng độ này giữa hai đội ấy, thì đã diễn ờ, từ năm 2005 rồi đấy và đến hôm nay thì cặp đấu này mới có dịp đối đầu lại với nhau và xét về phong độ thì ờ, Porto có phần nhỉnh hơn đội chủ nhà Inter Milan nhưng mà tại cái giải đấu quốc nội quốc vô địch quốc gia Bồ Đào Nha thì chắc chắn sẽ không thể so sánh được với cái giải đấu Serie A hiện tại rồi để cho nên hiện cái phong độ chỉ là một cái phần nào đó thôi còn xét về đẳng cấp thì chắc chắn Inter Milan sẽ nhỉnh hơn nhiều khi mà so với Porto và cái nhà cái đã đưa ra mã kèo đội chủ nhà Inter chấp 0.75 trước đội khách Porto với cái tỷ lệ kèo này thì chắc chắn sẽ rất khó để anh em lựa chọn đúng không anh Inter Milan thì đang có phong độ cũng tương đối là tốt này và và đẳng cấp uh, cũng như trong lịch sử đối đầu thì đều có phần nhỉnh hơn so với Porto còn Porto thì lại ờ, có phong độ còn tốt hơn so với Inter Milan ở thời điểm hiện tại nữa nhưng mà các đội bóng mà Porto phải đối đầu ấy đều được xếp ở cái mức là tầm trung thôi và khi phải đối đầu với Inter thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản dành cho đội khách thì với cái mã kèo này mình lại kết ờ, đội khách bó to hơn nhưng với một trận đấu thuộc tầm cỡ như cúp C1 châu Âu ấy thì ờ, chắc chắn không có đội bóng nào muốn phạm sai lầm hết à, cho nên cách tốt nhất là anh em nên vào cái mã kèo tại góc 9.5 cả chặn này vì ở những vòng đấu gần đây của hai đội á, đều kết thúc với rất nhiều góc cũng như là cái lối chơi tấn công biên của Inter và những cái pha phản công nhanh của Porto sẽ rất dễ để xuất hiện những cái quả góc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 vừa bị mất like này mất phí trung gian mà anh em còn phải đá trước hai ba tiếng đồng hồ nữa đấy anh em chơi kiếm lãi kiếm công gạo thì chơi như vậy để làm gì đúng không à, tự chơi trên trang vừa được ra vào nhiều mã kèo mà mình thích vừa được ăn cao không cần phải uh, qua tay ai cũng chẳng ai biết mình uh, đang làm gì chơi gì hết đấy thì ok mình cũng sẽ kết thúc video ở đây anh em uh, cần thì cứ liên hệ qua thông tin mình vừa nói và đừng quên để lại một like cũng như uh, một lượt đăng ký theo dõi kênh để anh em có thể nhận được thông báo khi có video mới nhất